trần thanh giá bằng lòng khi thế mặc hạnh dùng tự chi thân cổ tử tôn là diệt hồng thị khám à, kỳ tiếng dâng lên ngọc bể đi à, đủ các thứ lệ chi lễ à, dạng tiếng dâng đại thượng phật từ bi thật xứ phường vũ loan minh liễu phàm thượng dĩ vô tàn bạch vân quy tưởng mê hà điện giáng lưu trì tích phủ tín chú kiên thành khẩn đưa hành động cổ bách tại lượng phật thánh chính từ bi tất thủy lẫn đi cảm ứng cùng phong thập xuống tam bảo chư phật thế tôn hộ pháp long thiên vô biên thánh chiết thị nhân kinh thời bất xả từ bi quán gia lương duyên chứng minh công đức dĩ kim thanh đồng đệ tử tín chủ hiền cụ nhà hoa lục cung bí mật ờ, thiền phố thi hoa tiền quang tiếp liên trùng chi quả nhất tâm phục những lục cung tu trần tuyên hữu việt nam quốc thành phố hồ chí minh tân bình quận thập tam phường nhất chi mang lộ ra số những bách linh lễ bắt đường đầu thu đông quân linh từ thượng phụng hà phật cũng thăng hạ thiên tỉnh phải tuyên kinh trong dáng hương đồng lục luộc trở khí cô hồn nguyện cơ bản mạnh bình an tâm diên sinh trường họ kim thần kim chủ yến ân quân bản mạnh thế phạm thị quý kinh bản mạnh đồng sinh tư giác dần niên chúng tử quỳnh phương sinh như đinh đầu niên nghiệp nay là đỗ yêu quên pháp mà khi bạn mệnh xin tư giác ba thân nhiên quên học anh bạn mệnh xin tư giác họ nhiên hữu tín chủ khuyên cùng anh thân là phụ vợ khuyên đi văn trộm thân mẫu phạm mà thành chốt thân là tỉnh nhớ chúc kinh nghiệp đồng gia tiến khuyên đại là biên tờ phúc khang nên cứ bảo gia trung nghi các căn tiếp nhật dưỡng can từ tự giác thi hành hiện thần tặng cùng phật phật tri hương hiệu phải tiên hoa hội đăng sáng lạn bình hoàng trí thiên trà sung long nước chi hương quả nhiệt thì tiên vạn thế chi hình hướng lý vị được thời tiền việt thiên tu chi ma mạch đà thao tư phật đức phải thiên hoa phổ hòa xa giới thân quần tình chiêm ngưỡng tiên mãn đại hứa đất được phát phong quy đi trước gian làm lại của linh tốt nghiệp cảm vọng ân ngưỡng biển tư thời đẳng giác chư đại bồ tát thiên tọa tam giới thiên chúa tứ quán công đồng thánh đế ngọc huệ cùng nguyện là thiên môn vĩnh chân trường nguyên quốc gia chú trường xã tắc đường đường thường thịnh vô biên pháp giới phổ thiên hoặc do đế thương hữu cực làm quốc xuất khổ sai gần thuộc tông của hạng thất chi lô xuân nơi hạng trị cường chi khánh các địa đệ tử gặp chúng đẳng nhật nhật sung dương thánh hiệu đời đời chúc ký tán hoàng đồ ừ, công quả viên thành cầu chi như nhân duyên quốc xã tòng tâm quốc tổ huyền cộng nghề phán sinh thiên bác nặng tam đồ đồng đăng giác ngạc thuận canh tứ hiền đặc thiên cũng nguyệt hạ tuần nhị thập trúc sinh tôn giả thần cố thủ hòa nam thượng nhai văn sớ thuyết bạch dĩ chu sớ đối đản diên cập kim ngân tài mã dụng bằng phó đô